Hello. Alo. rồi bà con cứ tự nhiên nói hôm nay mình gieo duyên mình nói sơ sơ à, à, thấy à, nhiều người muốn hỏi gì cứ hỏi như này mình nói vui vẻ thôi nha không có chính trị trên này thì ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi cái này lần đầu tiên cho nên máy móc giờ cũng còn lộng cổng hết trời em hả dạ à, mấy chị ở đâu à? ở à, cái này cả ngàn người gọi vô cũng được á Việt ừ. Nam thì cũng được á dạ dạ, dạ em chào anh Sơn à, em gọi từ Miami Florida em đề nghị đó tại tại vì nhiều người gọi lắm tại ra nếu mà ai cũng cần gọi thì bấm cái nút mute để cho cái cái phone nó đừng có echo nhiều để nhiều người gọi không bị ảnh hưởng người nào muốn nói chuyện thì bấm nút lên để nói chuyện đóng cái nút mute để cho mọi người ờ, ờ, dạ à ok ok ok này, cái này sẽ hình hiện ra thấy anh rồi đó cái này Ok rồi, xin kính chào tất cả các quý vị nào đóng cửa lại dùm muốn hỏi gì hay là có gì ờ, chia sẻ thì mình cứ tự nhiên hôm nay thoải mái nói chuyện nhưng mà lần đầu tiên ờ, nếu mà được thì ờ, từ từ mình có thể làm giao viên làm bạn quen nhau rồi trao đổi ý kiến nào hay thì mình học hỏi thẳng lại đi anh tại cái này thẳng nó bị nghiêng của mình hình ở ngoài thấy nào ok thì là làm sao đây ok cho nó đứng lại rồi ờ, thẳng <clears throat> xin tự giới thiệu cái màn hình cái dạ. màn hình cái đứng cái phone thẳng dạ đúng rồi anh để dạ. Dạ, cũng xin tự giới thiệu anh ngược cái phone này anh ngược cái phone này dạ anh là ờ, dạ chào đúng vậy đúng vậy yeah dạ. hello yeah dạ. yeah dạ. dạ xin được uh, tự giới thiệu nghĩa từ Orlando Florida Dạ và đây ờ, là là, là uh, ờ, Kim Ngân uh, từ Orlando, Florida. Yeah. Là chị ruột của Nghĩa. Chị Ngân là chị ruột của Nghĩa. Okay, yeah, được chưa dạ xin chào các anh chị các anh chị uh, quý quá hôm nay bỏ chút thời gian cho ờ, mình làm quen nói chuyện anh này nói với tinh thần uh, học hỏi nha không có chính trị cũng không có gì nặng nề ở đây mình, mình không có biết gì nhiều hiểu được gì thì, thì trả lời cái đó yeah. Dạ. thì à, ai muốn đặt câu hỏi gì cứ đặt à, hiếu kỳ bất ờ, cứ câu hỏi nào cứ thổi cái tự nhiên à, hello chào anh kiệt dạ yeah. à, xin anh à, à, cho nam live chat được không cái đó cái hệ thống đó nó chỉ kỳ không có rành này lần đầu tiên thôi để có thể kỳ sau là bữa nay thì cái này cái này gọi vô cả ngàn người được á thì ờ, nói chung thì chị ờ, muốn hỏi gì thì ờ, em trả lời thẳng luôn chứ em đánh không có kịp cái này live chat là lỗi điện thoại đánh quá bây giờ chị có facebook hay là youtube á chị lên được á mày ngại quá ta không thì ai muốn nói gì cứ nói đi không sao đó chị cứ hỏi không thì ai muốn nói gì dạ mấy người trên youtube á, chỉ có coi được thôi nhưng mà không có nói chuyện được chỉ chỉ có thay vô live chat thôi giờ làm sao đó là phải thử làm sao bây giờ nếu như vậy thì những câu hỏi mà quan trọng á, thì em sẽ viết xuống em, em sẽ... ờ giờ mấy anh chị cứ đánh trong cái live chat đánh câu hỏi đó thì uh... À, số điện thoại à, mấy chị, chị số điện thoại gọi là ở Việt Nam gọi số cộng 510 à, 9 80 6519 đó là số gọi rồi à, bấm cái password là cái số mật mã là 8520 8520 rồi cái dấu uh, dấu phào dấu phào tiếng Việt là gì ta dấu phào, dấu thăng hả à, đó à, bấm cái đó là gọi được còn cái like chat thì đâu có giờ đâu mà ngồi mà bấm trên đó Hello. Dạ. Dạ anh kẹt nghe không ạ? Nó nhiều người. Phải nói nghe này kiệt nghe đó. Chị hỏi kiệt nghe đó. Ờ, cũng đang có năm sáu người đang ngồi coi anh livestream á à yeah. Dạ. à, hôm trước đó là anh nói là sắp mới Phật Di Lạc về Việt Nam xin cho anh thêm lộ cơ thêm là Phật Di Lạc không con nhận biết được Phật ai là Phật Di Lạc vậy anh thật chưa xuất hiện tôi chưa biết đó nghe mà nghe vậy thôi <laughs> xuất hiện mới biết chứ giờ hỏi hoài ở trên nói sẽ xuất hiện thì tôi cũng đang mong như chị á ừ. sẽ sẽ sẽ gặp nhưng mà xuất hiện mới biết ừ. Ờ, thì giờ gắn hiền gắn tu để mấy bệnh ờ, qua mấy cái bệnh này chứ ờ, thôi cái hiện tôi mới biết nên, tu theo cái cách như thế nào cái niệm phật thôi bình thường thôi giữ bình thường thôi mình uh, à, chứ não giờ tờ, ở nhà ăn chay niệm phật được rồi cái điều ta hỏi rồi đọc cái này rồi dạ nếu mà hỏi lần qua đó là tội nó diễn ra ở núi ờ, cấm gì hỏi luôn qua là như thế nào anh anh giải thích rõ mình à, không có rõ mấy cái đó mình chỉ biết ở trên chỉ cho biết là còn kia lạc sẽ xuất hiện nhưng mà mình cũng không biết khoảng thời gian nào có thể qua cái chiến tranh với cái dịch bệnh à, chứ chị hỏi mấy cái đó là, ờ, thì mình chờ mình biết tới đâu mình nói tới đó mình dám nói nhiều nói nhiều mấy gì gõ đầu mình chết ừ. Đó, cũng à, rất là cảm ơn anh đã lộ cơ để chia sẻ cho mọi người lộ ở trên cũng cho lộ chút chút để mà giữ lòng tin tại vì à, cái này nó cũng đi à, khác với mấy thầy ờ, chín uh, ngàn mấy năm rồi vật xuất hiện thì cái đó ờ, mình nói là không phải đang ở đây rồi đó dạ. ừ. chỉ tới đó thôi còn cái dạ. em thấy những người thân của em bạn bè của em đều theo dõi uh, à. cái buổi nói chuyện của anh rất là nhiều em thấy anh giúp rất là nhiều cho họ họ cũng thay đổi thì uh, đó rồi đó mọi người nào cứ việc hỏi hỏi nào mình biết đâu mình nói đó lời thật người thật mình không có dám nói thêm à, không không có không có không có phải cái này dạng như chia sẻ thôi dạ dạ, dạ chị xin chào sao con ở San Jose mà mà, mà gì còn đâu có gì ở đâu ở Pennsylvania trời ơi xa quá sao con bay qua đó được <laughs> gọi điện thoại nè lâu lâu nè ăn từng á từng mình họp mặt ở trên này nè Việt Nam Mỹ pen, à, gì tiểu bang đó rồi úc rồi cứ gọi điện thoại vô nói chuyện chung gì vui chứ giờ con sao con đi được dạ yeah. Um, à, khi nào mà chú rảnh nói chuyện với chú được 5-10 phút được không chú? nó chung đâu sao ờ, bây giờ nói luôn đi đâu chuyện gì, gì. À, chuyện riêng tại vì nó vậy nè à, tôi nằm chim bao đó tôi hay thấy tôi đi bị lạc đường lắm ồ này mình ờ, không có nhiều thời giờ mấy cái này con không phải thầy bói con cũng gì hết con là chỉ là người giống như đưa tin ở trên cho nói còn nói đưa tin thôi à, chứ con không có ấy là kiếm mấy thầy hỏi mới đó bây giờ con chỉ trả lời câu hỏi khi ai đánh lên đó thì có em nó ghi thì có người hỏi là chị ờ, anh du hỏi anh chỉ cho mọi người cách khấn cho thế giới bình yên thì ờ, thật sự là bên trung quốc á, tụi nó ờ, suối dân nó ra đường lại cả triệu người lại về hướng đông bắc là hướng cổng thiên đình đó thì để cho nó bớt thì trung quốc nó cũng biết sám hối vậy đó thiên mai chứ nó cũng bắt đầu nó biết tỉnh ngộ rồi hy vọng nó qua kỳ này nó bớt ăn bào thai bớt ờ, sát sanh nó bệnh cái thứ hai nước việt mình á nước việt mình á mấy lãnh đạo á phải đi đi đi lập đàn khấn chứ mấy lãnh đạo mình không có thể mà ở trong đó rồi cái ờ, chậu ly hương của ông thánh trần đạo ở ờ, ở đâu sài gòn á phải trả lại cho ổng tại ổng đòi lại rồi trên hương với lại um, mua đồ ăn rồi trong lúc này nó cũng còn là diễn biến hoài rồi uh, cứ uh, cứ uh, cứ giữ bình thản nha đừng sợ tay sợ cái cái lực của mình nó yếu xuống thì cái con đó nó tấn công dạ. thêm cứ bình thường không có gì hết đây cái này dạ. à, là do nếu mình à, uống nước nhiều vô yeah dạ, mà nước dạ. Việt bây giờ sẽ không có chết lần thứ hai nữa nó sẽ giảm ở trên dạ. giảm xuống rồi không có chết nhiều nữa dạ. tại mỗi ngày dạ. cái thiên cơ nó thay đổi về chót chứ không phải à, Dạ. mới sáng thì à, mới dạ. sáng có dạ. biết dạ. được trên nói dạ chú hiện ra tôi nghĩ là chú biết tôi là ai rồi bởi vì cái cách xưng hô của chú á dạ. cái cách của xưng hô của chú cho nên tôi nghĩ là chú biết tôi là ai rồi rồi uh, cho người khác, cho người khác. dạ em còn uh, người ai muốn hỏi thì cứ hỏi trên điện thoại này đông người á dạ, coi bển như người cảm ơn ờ, chú Kiệt nhiều ừ. ba chục oh, hello mà ở trên YouTube cái comment uh, or ờ, turn off. So anh có thể turn on cái comment đấy đi. Có những người đang ở đâu ta? có câu hỏi thì the ở đâu? dạ cái này cũng mới lần đầu cho nên cũng lòng cộng. Ờ, để để comment nó Ok dạ cảm ơn Anh anh bấm vô like chat đó. Rồi nó sẽ turn on. Bắt đầu. Ngay, ngay dưới cái cái đề đó. Như dưới cái đề nó nói là 226 người đang coi đó. À. Đăng à, cái ta. Nó có cái uh, à, tâm up tâm down á. Giờ đến like chat, giờ đến share report. <laughs> Xin lỗi, cái này cũng mới mẻ. Chưa rành. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Dạ anh anh đẹp cho anh hỏi là chừng nào anh mở cái Thiên Long Sơn ra lại? Ủa này hả? cái này trường học nó kêu nghỉ nó mình mở lên á thêm Sơn người à, người ừ. Hoa lên nhiều lắm á Chờ tới hè lắm Có thể Mình không có biết ừ. ừ. Dạ, à, cho anh, anh cho anh hỏi là à, anh nói là Cali sau này nó nó nó bị cái gì lớn lắm đó là, là khoảng thời gian bao lâu năm mười năm hay sao khi mà mình à, khi mà Trung Quốc cái Việt Nam á, có ờ, chính phủ mới rồi thì mình sẽ về bển thì bắt đầu phải đi ờ, xây vòng ở bển yên nữa rồi mới tới mình đây để làm lượt hết thì mình chạy đâu thì mới đó thời gian mình không biết mà biết sẽ có cái này không có anh ta dạ dạ dạ cho cho hỏi là anh ngồi thiền như thế nào như là Phật cái này này hơi bí mật nha mà nói không được mà thật sự trong ban đông có mấy thầy đại tạng người có kiệt cái này thì à, mình không có nói lâm trên này được này mình trả lời sơ sơ tại thấy có nhiều người hiếu kỳ lắm mình à, lớn này những lần à, giao duyên như thôi chứ thì cũng không có ý gì còn cái đó thì ngồi thiền thì ngồi thẳng lưng lên rồi hít thở vậy thôi rồi, à, lúc mà nắm mắt lại á, mình cứ dùng cái ờ, chán này nè nhìn lỗ mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn rút mà ngồi thẳng lưng nha hít thở đều vậy thôi à bình thường thôi không có cần phải làm gì ờ, rồi có câu hỏi nào nữa khác Dạ, tiện đây hỏi anh um, Kiệt là dạ, ông Trump là người trời hay là là ai vậy? Cái này mình không em nói rõ nha, nhưng mà ông có sứ mệnh à, cũng à, do các à, trên bổ xứ xuống để mà làm lại cái à, trật tự lại cái thế giới này. Thế giới này á, là mình chỉ giống như à, mượn cái này để mình là thăng tiến về tâm linh thì à, cái trượt nó nhiều quá ác nhiều quá phải cho ông xuống sửa đổi lại dẹp hết mấy cái vụ um, những cái nước độc tài cũng sản ác ôm rồi bớt sau này người ta mới uh, học hỏi để thăng tiến tâm linh chứ còn ông sản nghiết nó bắt mình ờ, tiền với bạc tối ngày cái thế gian này mình đâu có tu từ mình đâu có về trời được nên nhờ ông xuống rồi còn cái câu hỏi nào khác Ủa, anh chị cho em à, là Danny ở bên Boston không biết anh có nghe em à, nói không nghe ờ, ok anh à, chị cho em hỏi là em có học về nhân điện của À, đệ tử thầy Lương Minh Đáng em muốn biết là anh biết như thế nào về thầy Lương Minh Đáng tại vì thầy Lương Minh Đáng đã mất 2007 ấy. ở này cái vụ này mình không rành mà trên chỉ cho mình biết thời mạt pháp này đủ thứ chuyện ngũ thú rồng cư địa cha mở cổng thiên đàng địa ngục rồi ai xuống đây à, muốn à, xưng hô gì cứ tự thoải mái à, mà à. trên dặn kia có là hôm <laughs> mai nó giữ không được nói chuyện người khác nhiều hôm nay ờ. trên cho lộn chút cơ giao duyên để mà tạo cái nguồn hy vọng cho bà con gán tu tập để vượt qua lúc khó khăn trong những ngày kế tiếp rất là khó à, Kiệt biết chắc là Phật Di Lạc sẽ ra đời trong nay mai Thì hôm nay Kiệt giao duyên để cho tất cả mấy bạn nó gán tu khúc này là, là coi như là cận kề đó thì gán niệm Phật tiếp tục có những người có không có lòng tin ở ờ, có Phật Di Đà không có thật không có tịnh độ có thiệt không Phật Di Lạc có thiệt không cái người cứ dập chờ hôm nay Kiệt nói là có thiệt hết Kiệt tiếp xúc được mấy gì đó rồi thì chỉ gán à, tu để mà vượt qua cái à, nạn này là xong còn chuyện mấy cái đó thì à, dạ anh chị cho em hỏi là giống như mình thiền bằng cách nào mà mình có thể ca tiếp xúc được với các đức đó anh phải có một sư phụ à, anh đi dạ. anh, anh mới đi kiếm sư phụ qua Ấn Độ kiếm hoặc ờ, ở Việt Nam mấy ông thầy mà ở bên ờ, thiền tống nghe chứ mấy ông thầy đọc kinh thì ờ, chỉ đọc kinh mỗi người có một món mấy ông bên khất sĩ á À. này anh phải kiếm mấy ông thầy hỏi mình là dân thường đâu <laughs> Hỏi câu khác đi có gì Thì kiếm thầy, tụi thầy ngồi thiện á, Việt Nam thiếu gì này gieo duyên là bạn anh chị thôi chứ việc đâu phải thầy đâu người thường thôi chẳng qua được có cái ờ, phước lớn thì ờ, gần gũi với mấy vị thì ờ, mấy vị dạy dỗ chứ là việc không có phải không dám đụng tới mấy này mấy thầy giỏi nhiều lắm câu hỏi rồi có ai nữa không xin lỗi con chào chú chú ơi con chào con dạ. tên à, dạ. à, con ở tiểu bang Virginia dạ yeah, à, con hỏi, rất là ngắn gọn thôi dạ con đã đọc chú đại bi được ờ, khoảng 3 năm rồi và mỗi ngày là khoảng ờ, ờ, năm biến và con học được con đọc mỗi ngày năm biến và một tuần là năm ngày con đọc như vậy được 3 năm rồi mà mãi tận bây giờ mà con vẫn chưa thuộc hết à, chú đại bi có phải là vì nghiệp à, của con quá nhiều không ạ không phải nghiệp nhiều tự mình ham tiền nhiều sao tập trung lại chỉ có hai ngày là sống có đâu dễ mà đó học chừng hai ngày ba ngày à. mình học đừng học hết học chừng ba chữ năm chữ con trăm mấy chữ à, ờ, cái đó hay lắm à gán học thuộc rồi đó phải kiếm thầy hỏi luôn lại mấy ổng phải dạy này kiệt chỉ uh, lộn chút ờ, giờ chót để giao duyên với mọi người giữ lòng tin trong lúc này những ờ, bệnh tật rồi chiến tranh sắp xảy ra rồi đói rách nước mỹ này thì tinh thần cho nên trên kia gán để mà giữ lòng tin mọi người vượt qua người nào biết tu thì ấy chứ đừng ham làm trong thời gian này Ờ, lo học chú thôi đó một đó ờ, nhiệm vụ kỳ vậy á chứ thì cũng phải thầy ờ, cái đó là chuyên nghiệp thì mấy ông thầy đã giỏi hơn mình thì gán học chú đi tập trung tập trung tinh thần học ngay chừng ba chữ ba chữ rồi cộng lại cũng thuộc à, thưa anh có người đặt câu hỏi là à, có người nói Wuhan virus có mắt nó trừng trị theo nhân quả chỗ nào mày ghi xuống thật rồi mày đọc với ông trùm ghi xuống ở đây có người hỏi chị Kim Nguyên là nếu các ông chính quyền không mang trả lại lương cho ngài trận đạo thì người dân bình thường có thể dân đặt ngài được không được cái đó quá ngon luôn nhiều khi mấy ông tự ái á mấy ông không có làm tự mình phải làm đi tại ngày trận đạo ổng ờ, nó chuyển việc thưởng đó ổng là thiệt á tự dân làm cũng được người lên đó thắng người ủng hộ bây giờ là bây giờ là các ngày là bớt là bận tại cái đó là do Trung Quốc đó chứ không phải do chị Nguyễn Thị Thu đâu tại chỉ dở chị nghe lời ờ, Trung Quốc À, vậy là Pháp con không biết vụ đó nào à, để từ từ con hỏi ờ, cái nhiều chuyện lắm hồi sáng thì con có hỏi ông Trần Đại quán đâu á Trần Đại quán ông, ờ, ở trên nói ông ở ờ, Mai Hắc Đế ờ, chùa gì cũng không rành thì như nào ví dụ mình mình chú ý cái tên nào á thì khi mình hỏi mình hỏi chứ giờ bác hỏi con không có biết tại con đâu có thần thông đâu con chỉ là người chuyển cái thông tin thôi nếu con thần thông trả lời liền được á dạ yeah. Dạ, dạ, dạ, à, à, bác bộ bác bác bà con với ông kia này đi hả <laughs> thôi hỏi ông chi mình lo nước mình giờ bệnh tật sắp chết tới nơi cả đám ừ. nói ờ, ờ, là cái vụ chiến tranh thì như thế nào anh ạ? À? À, cái tiếng nói cái đầu ta ôi sao nó nó bò cổ lại cái gì vậy cái này mình nhẫn này nhỏ xuống được không hello em chuyện ơi dạ hỏi, uh, hỏi cái mình đâu cần vô coi dạ anh cứ hỏi anh dạ Dạ, uh, tại vì em thấy trên mạng bây giờ cái uh, có một người vị xưng là Minh Sư Ruma đó À. thì cũng uh, tùm lum tùm la hết thì em muốn uh, biết thử cái người này sao mà em thấy uh, ờ, ông nói trên video thấy cũng trịch thượng lắm như là Phật mình mà có cái YouTube này mình không đụng chạm tại trên nó không có cho việc đụng chạm ai hết nhưng mà dạ, dạ, dạ. mọi người phải có chánh kiến mình chỉ biết tu Phật à, ừ. mình thấy cái gì mà gọi là kéo phe kéo đảng hay là xương danh rồi đó thì mình nên né à, cả mình mình à, nên né là thứ hai à, thời buổi này có mấy người mà qua Ấn Độ hay là gặp à, cái gì đó, mở đi hùng cung rồi hay là có mấy con hồ ly nó có nuôi chừng đám âm binh là nó nó biết hết nhà mình có nhiêu giấc đũa là nó kéo mình mình đừng đổi lên đầu không có tin ai á chỉ dạ. kiếm mấy thầy thôi dạ, dạ. mấy hiện tượng này thì không có nên ờ, suối rồi thỉnh đồ thỉnh đạt rồi mất ừ. tiền mất bạc có nhiều lắm chết chết cái đó chết nên né né né yeah. chỉ chỉ ờ, đi kiếm yeah. uh, ờ, lên chùa kiếm thầy thôi thầy không có gạt mình nhiều khi ổng cần có một chút yeah. quỷ để mấy cho yeah. chứ đừng có đụng ra mấy cái đó yeah. Ừ cũng giúp cho mấy người kia thấy người ta cũng có tâm tu hành quá mà thấy uh, không có sáng suốt tại vì biết sao không mà bi uh, không có trí rồi thiếu dũng nữa ghế có chân á nó ngạc nhiên nhưng mà một chủ yếu cái này á là ở trên cho lậu cơ trong thời điểm này là gì ngay đúng thời điểm mà để và dạ, để có thể mà hướng dẫn mấy người mà đã đi bị ờ, tà ma nó kéo đi lạc hướng á, đi về gán ờ, dạ. niệm Phật, gán đọc chú Đại Bi, đọc lăng nghiêm rồi vô rồi ăn chay rồi chứ ờ, còn mà chạy lăng tăng á, là mệt còn thầy Việt Nam thì thí dụ như ổng có thầy quốc danh thầy giả nhưng mà thật sự thầy giả còn hơn là gặp thứ thiệt kiểu đó là chết thầy giả chỉ gạt tiền thôi không chết ừ. Hello Dạ. Dạ. cảm ơn anh. À, nghe. Em có Sao anh? Dạ, nghe được không chị? Nghe nghe, anh cứ nói. Dạ, trên xin chào tất cả mọi người nhé. Dạ. Em, có một câu hỏi có thể lộ một chút xíu về... Anh nói lớn tiếng không nghe rõ anh. Sao? Là có thiên đàng địa ngục. Hả? Thật sự là có thiên đàng hoặc địa ngục hay không vậy anh? Ồ, chắc ăn thiên đàng á, có 36 tầng cái tầng và ông à, đề hoàng nhân á, thằng ấy gọi dưới á, là 36 tầng là trong kinh à, lăng nghiêm á, là ông, ông, ông đó là thấp còn 36 tầng á, tầng dạ. cao nhất á, là tầng à, đại la thiên á, là cõi niết bàn á, là ngọc hoàng thượng đế là cao nhất có 36 ông thượng đế cho nên mấy cái, cái đó thì ở trên nói vậy thôi cái những cái mình nói kinh điển nó cũng không có ấy đó thì à, địa ngục thì có nhưng mà uh, nó là một cái hành tinh nằm ở phía sau của núi tu vi á này hỏi là mấy thầy thì có, ừ. ở ngoài cái không dạ. gian của mình trái đất này nó có cái núi lớn dữ lắm gọi là núi tu vi thì ở trên yeah. À, dạ. trên núi tu vi nó có mấy ngày tứ đại thiên dương nha đó, đó mấy chuyện này thì họ kiếm mấy thầy hỏi kinh điển mấy ông giỏi thì có nha tôi nói chắc ăn có quá trời luôn ừ dạ, thì ngọc dạ. có đó thì, ờ, thật sự thì người trên trên cõi đời của mình thì biết là có địa ngục và thiên đàng đó nhưng mà chỉ biết mơ mơ thôi thôi giờ mình không có nói mấy chuyện ở đây mình nói cho mấy chuyện virus có người hỏi là ở vũ hán virus có mắt nó chừng trị theo nhân quả chỗ đó. dạ. theo nó đâu phải có mắt nó là một cái con vi trùng chung cộng nó chế ra để mà nó muốn chiếm cái hành tinh này thì giờ bị nhân quả tại ngầu đầu tiên á mình hỏi cái này sao thì trên mấy gì nói thì à, mục đích là để heo sau này nhân loại biết nhân quả rồi anh anh thấy cái tội mà cái Rothschild family cái tội đó sau này nó cũng còn à, control cái ba cái à, banking system ở trong in the world hả anh Ôi, trời anh đừng đụng lên nó mình đụng lên nó mình cũng mệt anh biết nó cỡ cả một ngàn mấy năm nó nó đã diệt nó đã tiêu diệt biết bao nhiêu quốc gia thế giới nó là IMF nó là dạ. World Bank anh biết không thế chiến thứ nhất yeah. cũng mà do nó tạo ra thế chiến thứ nhì rồi giờ sắp sửa chiến yeah. thứ dạ. ba thôi ờ, dạ. mình, mình nói sơ sơ thôi nó đụng tới mốt mình à, nước mình mượn tiền nó không cho đâu World Bank là nói đó IMF cũng tụi nó không á à. Mỹ cũng phải mượn tiền nó nữa <laughs> ừ, dữ dằn lắm á yeah em cũng nghe nói tụi nó lâu rồi mà ừ, mười một gia đình rồi trai thôi bàn vũ khác nó nghe mới kiếm tôi gõ đầu tôi tôi sợ <laughs> rồi cho em hỏi cái điều này nữa mà không biết anh có được phép tiết lộ không về năm không thể à năm không thể mấy đó hả thật sự yeah. Dạ. lúc mà tiếp chuyện với đức hải thì ông nói làm như tất cả kinh điển là mình theo nó năm sáu trăm năm rồi thì cũng cơ yeah. Dạ. cũng ứng nhưng mà đâu phải ứng hết đâu anh cho tám chục thôi ờ, ngài nói thế dạ. gian này giàu cho người giỏi nhất có chúng cũng tám chục trăm hai chục trăm để chừa cho ngọc hoàng thượng đế quyết định về chót chứ ờ, không có chút vậy rồi cộng lại mấy cái danh từ mình nói giống như là ờ, trong kinh nói gạo bay tới nhà ông năm thẻ ông năm triệu thì mấy cái đó mình phải tưởng tượng nó đâu phải là vậy nó là mấy chiếc tàu ngầm mấy cái trôm drum delivery giao gạo tới nhà anh đồ vậy đó tại vì hồi ờ, hồi năm ngoái em có về em đi núi á cũng có tới năm thẻ chinh sẽ có bốn một hai ba bốn rồi cũng có đi hết rồi có thể số năm ờ, chỗ mà Phật thầy đang cấm xuống đó Say. thì em không ờ, cũng giống như cũng muốn tìm hiểu chút xíu về tại sao cái mục đích ờ, để là chắn ờ, chắn chống diễn của mấy con tàu đồ này nọ đó à, nhưng mà bây giờ không biết cơ, cơ, tại sao phải lấy lên tại sao là để cho cái tác dụng gì để muốn hỏi biết chuyện về đó mà ok đây còn nào lại này ừ kéo xích gần đó lại kéo kéo ừ. cái đó lại đây. Hôm nay mình đang tập giận cái này ngày lần đầu tiên nó lộng cộng điện tử vô tùm lum mấy này à, mấy lần sau thì nếu mà nó ấy Hello anh Kiệt yeah. Dạ. Em hỏi là cái tình hình cái dịch này ở nước Mỹ thì bây giờ là là là đột đỉnh chưa hay là mới bắt đầu Mỹ này mới sáng cũng có à, hỏi thăm hoài tại mình đây mình cũng phải lo đây mấy chỉ lo lo mấy thằng mễ mấy mỹ đen kế bên nhà mình nó cúp điện cái là nó, nó qua kiếm ăn chứ còn bệnh không có nổi mà phải uh, như à, ta đâu ở đây cũng được che chở không có sao Mỹ không sao hết chỉ con cái à, giờ đi ra tiệm mua đoạn thôi nhưng mà đừng cũng quá đáng ngày Costco đâu cần phải giành giật làm tùm lum đâu không nhưng mà cái, cái số người chết ở Mỹ là có tột đỉnh chưa hay là không không à, nó, nó ít lắm không có chết không có nhiều sao mình không biết cái này là bao nhiêu người ta rồi, rồi ghi, ghi câu hỏi lên đi Trên nói à, mình học chú đại bi vô ờ, đỡ lắm à, bớt bớt có cơ hội nó tấn công tại à, Hello anh chị. Dạ nghe anh. Hay Tony cái này coi thử ờ. nhiều người à, thấy ờ, em ở Seattle á ờ, thấy cái hình ờ, ở núi ở trên Thiên Long Sơn anh á ngay yeah. Dạ. chỗ tượng Phật nằm á có cái đầu của Phật tổ để cái bên đó sao um, anh anh có cơ hội nào làm cho nguyên cái tượng không hay là anh chỉ để cái đầu không <laughs> đó mấy cái tội nó làm làm cây kiển của mỹ á tụi nó làm á giờ lấy phật dẫn trời vậy lắm nữa không phải làm tùm lum hết rồi vô mấy nhà hàng nó chân trong restroom nó xin lỗi tùm lum mà tôi thấy uh, nó nãy tiệm mỹ tôi mua tôi làm gì vậy chứ tôi đâu biết đâu à, à, mấy mỹ làm chứ lại tôi làm đâu tôi thấy nó để chân nó bán đầy lắm rồi, em không ờ, biết rồi thì ờ, à, em cũng nghe nghe anh cũng à, nghe theo tin à, giảng của hòa thượng tuyên quá đó thì à. theo như ý chỉ của hòa thượng đó yeah. Dạ. à, biết biết là chân chân à, là thờ mà cái đầu không á thì giống như à, có cái phần pháp chính á thì uh, chung á là vậy Phật trong tâm mình là nguyên lại mình tưởng tượng đầu đầu mình tưởng tượng bất kính không có mà vậy kính hay không mà là chứ giờ Mỹ nó anh thấy không tụi nó quá trời làm tùm lum hết rồi mấy nhà hàng đặt Phật cái bên giống như Phật đứng uh, thì uh, ngay cửa canh nó, nhà hàng cho nó, nó hiểu ờ, nó à. nó lấy nó lấy cái cái đầu của bổn sư ra nó làm theo kiểu kỹ thuật rồi nó bán tùm lum để mấy cái money À, nhưng mà mình là người phật tử thì um, em em em chỉ feedback cho anh thì thôi nếu mình dạ yeah, em hiểu mình... nhưng mà cái này à, à, thì mỹ nó bán nhưng mà thật sự cũng để bữa nào hỏi này có cái bất kính không chứ phật thoải mái không có gì hết có một lần gặp ổng <laughs> ông nói ông ờ, <laughs> nhiều lắm này bữa nào anh nói mấy clip vụ này hôm bữa nay chỉ đặt câu hỏi thôi anh có câu hỏi nào thì cứ Vì ờ. dạ, hỏi anh à, Vì hỏi anh một câu nữa là khi anh ờ, ngồi thiền đó khi cái thấy của anh đó là cũng anh cũng còn thấy tướng của anh là anh đã đã thấy bằng cái tâm rồi này hơi uh, cái này hơi tới à, nhị nha <laughs> mình chỉ lậu cơ mình nói thôi còn mình nói biết tạ quýnh tôi chết chữa ờ, sắc phàm này nên làm chuyện hữu ích <laughs> trong ban đông lắm à không phải mình nói à đông mười cái chục người á, ai cũng ờ, thứ thiệt không á ừ, mỗi mình tôi đâu thật sự cái nhiệm vụ của kiệt á là trong lúc này tại sao gần ba bốn chục năm nay không xuất hiện bây giờ xuất hiện chỉ là giờ chót là số sổ rồi ờ, phật giúp sắp ra đời kiệt ờ, xuất hiện chút để mà cho mọi người giữ lòng tin thêm chút chứ giờ chót á, người ta hay uh, thối tâm bồ đề hay nản ừ, vậy thôi chứ còn mấy không có phải có ý gì hết gán, gán niệm phật chờ phật Việt Nam á, có người à, có chị nào hỏi ta anh Barry Hùng Đỗ hỏi à, năm 2022 hả? Năm 20, 25. Ờ, anh này cũng hay đó nha, cũng cỡ đó đó. Thay đổi những thay đổi à, lẹ lắm. Tại cái cái um, bắt buộc phải thay đổi. Mình uh, ở hải ngoại Việt Nam như hai chiếc đũa mấy à, mấy lãnh đạo mình ăn có ăn chiếc làm sao ăn phở ăn cơm được phải cần chiếc ở Mỹ ta mới có cái à, trình độ học vấn Mỹ ta mới đem hai thách rồi về xây dựng đất nước lúc đó mới gọi là thời Hoàng Kim chứ còn chiếc à, mấy ổng dành ăn chiếc ăn không được đâu phải cần đem hải ngoài về muốn đem ngoài về là phải phải phải thành thay đổi ừ. Ờ, anh Kiệt cho em hỏi thăm là à, ví dụ như bốn hướng à, đông tây nam bắc đó hướng đông là mình cầu Phật tổ hướng uh, nam là mình cầu uh, uh, Quan Âm Bồ Tát rồi hướng uh, sao lại uh, hướng nam là mẹ Lê Sơn Thánh Mẫu rồi hướng tây là Quan Âm Bồ Tát còn hướng bắc uh, Đại Pháp Thiên Tôn có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế không? <laughs> này hơi lạ cha ở hướng đông bắc mà cha cũng bận lắm cũng có vũ trụ rồi lâu lâu rồi có ờ, kỳ tận thế giống gì á thì ờ, ấy thôi chứ cái trái đất này á, là do phật mẫu là mẹ lo ở đây á, nhiều lúc việc bị chuyện cũng ờ, bị còn hơn người thường gấp ngàn lần thì mỗi lần nói cho con cứ bị tan hiếp nó, nói nó mẹ mẹ mẹ nói xuống mỗi quốc mỗi cái mỗi cái lục địa như châu mỹ châu âu châu úc châu phi châu Á có thêm mẫu châu Thái Bình Dương thì mỗi đó thì dưới quyền mẹ thì mỗi quốc gia có một mẫu nữa là giống như ờ, ở như, như nước Việt và có mẫu Liễu Hạnh là là mẹ của nước Việt rồi thì xuống mẫu mẫu nhỏ nghĩa là nguyên cả trái đất này toàn là mẫu hệ chứ ờ, còn anh khấn kiểu nào cũng được nhưng mà đừng có quá chấp vậy mình chỉ ờ, Phật được rồi tại Phật à, ấy rồi à, nếu mà trên á, thờ nếu mà ai thờ hoàng thượng đế phải để cao ông Phật thật là giống như là bộ xứ thôi à. thấp hơn hoàng thượng đế tại bên à, kinh bên ấy thì có ta không biết à mình ở trên nói mình nói, chứ có một lần kiệt hỏi cha mà à, Phật cha lớn Phật á thờ phải cao hơn À, à, cái gì hỏi là cái này à, thờ thiên hay là thờ đây đây có ai hỏi là tên là Don dạ. Thái nè à, chờ nghe để đọc cái câu hỏi của anh Don Thái cho anh Kiệt uh, clip mới nhất anh nói ông Nguyễn Phú Trọng từ Oh, yeah. You have to do like me. Doesn't look good à, ờ, không không phải người à, sáng ngồi thiền thì ông trọng là có à, ờ, địa cư thiên có nghĩa là ở trên tầng trời 36 tầng trời thì mỗi một người á, là ở một cái nơi mà xuống cái thế gian là mình giống như mình cứ nghĩ giống như đóng phim vậy người đóng một vai trong đó vậy mà nhiều khi có cuộn phim cả ngàn người đóng cả ngàn vai thì ổng ở trời, trời địa cư thiên địa cư thiên là cũng thấp mấy vị biết thiên ma nằm ở tầng trời thứ mấy không quỷ á sa tăng á thứ 12 á chứ nó đâu phải ở, ở đâu đâu cũng có chởn xuống còn ờ, có người, ờ, chị Đoan Thái hỏi bà Ngân Vũ Tịch <laughs> có hỏi gì này hơi đụng chạm lớn chị em không có ý ờ, bà Long nữ không phải là vô ma tạng không phải cái hành động là khác cái cốt người ta là khác nhiều khi đến cái màn này á, phải diễn vậy ta diễn bây giờ anh nghĩ uh, mấy ờ, diễn viên uh, của uh, Hollywood đó, bữa nào đóng phim ma bộ nó là ma nó ừ. mãi cái chân mạng của mỗi người khác chuyện đang nói hai cái bộ phận khác nhau anh đừng có hiểu lầm vậy không phải người ta đang làm chuyện ác có nghĩa là người ta người ác cái chân mạng đúng cái thời điểm cái vừa cái này vận hành vậy đó cũng có thể xuống đây bà ác thì bà bị nghiệp thôi mà không phải ai trên xuống cũng nhớ cốt mình làm hiền đâu xuống đây vật chất tiền tài rồi à, gái đẹp rồi đủ thứ xe cộ rồi thay đổi hết ở đây tiên bị đỏ ờ, nhiều hơn là người thường ừ. này bị gì cho em hỏi về, về vấn đề mà thờ thổ địa đó à, mình có phải chọn đúng hướng không hay là chỉ để đối với những chỗ cửa ông thổ địa đó là vậy hồi xưa không biết cái lịch sử làm sao chứ ông trần long ngồi thấp làm sao rồi đội thấp nó không có đúng tại vì nói chuyện ông hoài à hỏi giờ ông muốn cao hay thấp dưới thấp người ta đi nhìn lúc phụ nữ mặc uh, cũng rồi <laughs> quỳ lại rồi kỳ quá rồi à, thôi cho ông cái lên cao cái nhà là mua cái bàn thờ ấy để trên cao đàng hoàng ông cũng uh, sống sát với mình đó ừ. không cần phải để hướng này hướng kia hả? nào tiện lợi trong gia đình mình thôi, có ổng được rồi, miễn sao đừng có để gần cái restroom quá nhà cậu yeah. Sao cái này người ta hỏi không được yeah. à, bệnh dịch đến Việt Nam mà tới khi nào chấm dứt vậy anh tháng 7 hả trên nói thì bắt đầu tháng 7 mới thấy ánh sáng đường hầm còn ai mà nói tại ngày đầu tôi nói gì hai năm trước tôi cũng nói như vậy mà từ uh, à, mấy cái tội mà như mấy nhà bào chế thuốc hay nước này nước kia giờ nó đang tranh giành nhau thằng nào ra thuốc trước thì đó là tỷ phú <laughs> cho nên nào cũng mong mình chế được nữa không chưa đâu chưa xong chưa xong chú ơi chú cho con hỏi một câu ạ dạ, chị là hả? chú có thể cho con biết là tình hình à, dịch bệnh ở bên Canada như thế nào được không ạ Canada không có gì tại vì mấy gì nói uh, chỉ uh, chú trọng là tại Canada nước đâu đâu làm gì tội nhiều không sao này là nước nào làm tội nhiều ăn uống bậy bạ giống như bên Tạo chị thấy nó có ngày lễ hội ăn thịt chó đó rồi ăn bào thai rồi nó làm tùm lum hết nói là nghiệp quả không thì không ừ. ờ, có sao cả đâu không có gì hết à, chị bảo banh hỏi thiên ma từ đâu tới ai sinh ra nó thiên ma trời nó quýnh nhiều lúc mấy tiên mấy phật mình cũng phật thì nó quýnh ông lại chứ tiên đồ nó quýnh mình chạy có cờ luôn á nó dữ lắm á ừ rồi ờ, nhiều lúc <laughs> ở trển nó có quýnh hoài à nên cái à, nó dành cái địa bàn này trái đất này những cái địa bàn rồi trên thả mình xuống rồi cũng thả nó xuống sống chung của nó rồi ờ, nó thì ham chức vụ quyền lợi còn phật thì kêu mình bỏ để mà trải nghiệm qua cái khổ để sống với nó thì để đi về cho nên nó cũng có thế lực dữ lắm thì cũng bị nó quýnh hoài hello anh kiệt cho anh hỏi là uh, nghe nói là thiên đàng địa ngục mở cửa rồi họ gia vô người phàm á ừ. có cách nào mà ngăn chặn cái đó không có thì thấy ờ, chị thấy à, mấy người xấu gì đừng tới gần nhất thứ hai thì vô chùa kiếm thầy kiếm sư phụ đọc chú đọc kinh niệm phật thì đó ngăn chặn vậy á khi ờ, mình đi mấy cái chỗ qua đông người xấu rồi nó rủ uh, rủ ghê làm bậy bạ đó tụi nó không á sống sát mình á trong cơ xưởng làm hay đâu tại nó vô cái tâm bây giờ nó mang hình đẹp trai chị tưởng nó nó, nó là tiên hả đâu phải đâu tâm tâm tà nó mở cửa xuống đầu thai đẹp trai làm sao anh ơi, cho em hỏi về vấn đề mà có những người bị hành căng rồi đó trường hợp đó anh có thể giúp được không? Đó, kiếm này à, ăn lạ có ổng là xíu ở Việt Nam ổng giúp được còn mấy cái đó đó có duyên á hả ông bây giờ ông không có làm mấy vụ này nữa không đó tại vì biết sao không tại mấy ông thầy Việt Nam bình thường trong chính quyền nó dở rồi ổng là giỏi cái cái <laughs> chuyện ổng chứ thật sự ổng ờ, ờ, thiệt ổng cũng có sứ mệnh đó chứ còn mấy ông này kia đọc kinh chứ giờ mà kiếm ông này nhận từ hay ông này bất tiến là, là làm đâu được ừ, mấy mấy ông kia là có quyền có chức khác nói hơi đụng chạm xin lỗi kỳ không có không có ấy thầy chỉ bệnh nhưng mà nếu mà lên thiên long sơn lại là đi ờ, chỗ nào mà có chánh khí khánh rồi từ từ hết chứ em không dám đụng nó đó giờ khi nó nhảy qua khỏi cái chị đó nó không nhập chỉ nó nhảy qua nhập em sao em cũng phải sợ nó chứ nó nhảy qua nhảy lại thiệt mà tụi nó ghê lắm nhảy qua nhảy lại bởi vì mấy lần mấy người mà dông mà nhập vô trốn nó có thiệt hết á mà không biết làm sao à, khoa học chắc có thể nó giải thích chứ quá trời thiệt luôn Yeah, dạ, nó đâu yeah. Dạ. giải thích được đâu. À, không giải thích được lại nói gì đâu <laughs> nó gì đâu yeah. Dạ. mở bữa tới mày bị nhập lúc đó mày lúc đó mày không còn nói được luôn bị à? tại vì người Mỹ nó không có hiểu cho nên tại sao ở bệnh viện Stanford hay là mấy cái bệnh viện đây nó chứa một đống người mà ờ, giống như kiểu mình đang nói nè bị bị bị hành bị linh căn rồi đó một đống và, và nó cho vô nó cho vô chừng đóng thuốc uống uống không không bệnh gì mà bị bệnh dông á, chừng 3 à, tháng là cũng thành điên luôn rồi cái thả nhà điên rồi từ từ chết thì mỹ nó vậy không dạ, ừ. à uống nước vô điên nó uống nước an thần không nó thật sự dông nó phá mà mỹ nó nó không có biết bây giờ làm sao giờ sao rồi ấy nó nhưng mà nhờ vậy à, mấy cái tiệm thuốc nó mới à, mấy cái xưởng bào chế thuốc nó mới giàu <laughs> cái anh Chí Trần anh hỏi ừ. à, về nguồn tương lai của nguồn nước sông Mekong ở miền Tây Việt Nam à cái vụ này hả vụ này á anh biết á, ở trên à, thượng nguồn á Trung Quốc nó làm ra 14 cái đập trận hết bây giờ với ừ. thằng Lào nó còn làm trận nữa rồi cộng thêm cái đập Tam Hiệp nó trận nữa tức là nguồn nước của mình trận hết cho nên nước biển nó tràn vô nó không có loãng như hồi xưa nữa thì mấy cái này á, nó cũng sẽ bị nhân quả sau này khi mọi thứ nó ổn định trật tự rồi á, à, mình sẽ làm chủ lời mấy con sông đó lực quốc tế không có cho nó làm mấy chuyện này chứ nếu mà tiếp tục như vậy đó là cả cái miền Nam chết không có làm ra lúa được quốc tế không, không có tới không có mười bốn cái đập á em ờ, trên đó nó còn nhiều đập nữa còn ở cái chị gì chị Pri, Priber Nguyễn hỏi ở Pháp dịch có nghiêm trọng không Pháp hả giờ chị nhớ hồi xưa năm 1800 mấy 700 mấy Pháp làm gì Tây Ban Nha làm gì Bồ Đào Nha làm gì rồi uh, Spain Spain là gì ta Tây Ban Nha ờ, Tây Ban Nha Bồ Đào Nha ở nước Anh bốn bốn năm thằng đó ở đó làm gì chiếm quả địa cầu phải không lấy tàu bùm chạy vòng vòng đi chiếm ta chiếm người ta thì chị nghĩ cái đó sau này có bị nhân quả không à, bà Venga bà cũng nói gần chúng á, sau này Âu Châu mất tiêu hết á nhưng mà chuyện nó sau này nửa cuốn sách còn lại nghiệp nghiêm trọng thì giờ đó, thì đó nó sắp sửa lan á, ở bên ờ, bên đó nghĩa là bây giờ kiệt lên đây nói là trên cho xuống lộn chút để chấn an thời tận thế không có gì phải lo hết chỉ sàng lọc thôi à, người nào biết tu tập có cái hào quang sẽ chống lại để mà vượt qua cái này để mà lập lại cái đời mới còn người nào mà còn đang lúc này nè đang lúc này mà ai mà còn đi karaoke mà ăn chơi nhảy nhót đồ hay là à, Ờ, đi casino đỡ đó chuyện đó mình không bảo đảm à còn ờ, đó là mục đích của việc vậy là mong người ta cứ giữ lòng tin để mà à, hồn nhiên khi mình gặp mấy con bệnh này á, mình thanh thản mình à, đừng có sợ mình sợ mình sẽ cái cơ thể mình yếu lại mình sẽ bị nó tấn công dữ nữa nhiều người hỏi ông năm chèo nào xuất hiện bây giờ mấy chiếc tàu ngầm của Trung Quốc đó, nó lạng vòng vòng dưới nước mình á nó ờ, xuất hiện rồi đó có người hỏi Canada do mẫu nào cai quản là do bà nữ thần tự do đó là bà cai quản lục địa mẫu cả Brazil luôn thì có lần có cơ hội gặp bà đó bà cũng hiền khô à đẹp gái lắm tóc trắng Bình Nguyễn cho hỏi chừng nào Việt Nam hết lệ thuộc Trung Quốc sắp rồi năm nay mà những Nam mình như cái đuôi rắn Trung Quốc như cái đầu bây giờ mấy phe mấy ông mình ở đốt lửa đốt củi ở miền Nam miền Bắc là chẳng qua cái đuôi gì thôi quẹt qua quẹt lại Trung Quốc có điều khiển mà thì tự mình à, đạp nhau thôi chứ thật sự mấy ông cũng không có gì với nhau đâu thì Trung Quốc à, con rắn bị chặt cái đầu rắn bị đầu là khi nào Trung Quốc thay đổi chế độ tự nhiên tự động nó sẽ thay đổi bây giờ nè người tính không có bằng trời tính này 5 năm trước kiệt nói Trung Quốc sẽ chia năm sẽ bảy thì cho em hỏi anh có để một cái bài trên mạng trên youtube nói về miền nam sau này chị nhiên tâm có miền nam kia lắm lúc đầu đó cái đó là cái đó là lâu lắm rồi 40 năm cái đó của ông Phan Đình Phùng á à, mà những cái cơ vận đó đó giờ chót á có thể xây chuyển mình chắc sẽ tới đây anh thấy không bây giờ Trung Quốc nó xây phi trường nó bển rồi nó cũng canh mình á nó vòng vòng biên giới miền Tây với Tây Ninh rồi nó chôn súng đạn đó anh về bển anh coi Chú ơi con có ý kiến thế này ạ Dạ. à, nếu mà mọi người mà nếu mà chỉ cần nghe thôi thì vui lòng bật bấm cái nút mute để mà người khác còn nghe rõ bởi vì nếu mà không thì rất cảm đều nghe đều nghe tiếng background noise nó rất là ồn không nghe rõ gì hết ạ còn lại thì tiếng của chú kia thì nghe rất là rõ ạ à cái đó <laughs> em cũng biết làm sao cái này là bữa nay lần đầu tiên nhưng mà vẫn rất là đông ở trong người cùng nói một lượt hiện bây giờ mình có khoảng trên à, khoảng à, tổng cộng à, về điện thoại này nọ là khoảng mấy trăm người á ờ. em nghĩ mấy người nào mà không có nói chuyện nên bấm nhiêu á bấm nhiêu để cho nó nó nhiều số quá nhiều người quá anh đâu có biết ai đền bấm anh ờ, đại khái cứ song song đi kỳ sau mình kinh nghiệm mình đặt câu hỏi trước ờ, nói chung á thì không phải là thầy cũng gì hết cái mục đích cái à, cái cái cái, à, cái sứ mệnh đó là làm cho trấn an mọi người giờ chót đó là vậy thôi và gắng tu tập rồi à, cái giám lục là chắc chắn sẽ có một vị giáo chủ mới ra đời để mà mọi người yên tâm không có ai mà phải cần phải lo sợ panic người nào xấu người ta mới sợ còn mình tránh trực không có sợ cái đó là nguyên văn ở trên nói vậy đó là một sứ mệnh của kiệt hôm nay ngồi nói để mọi người trấn an mọi người à, vượt qua còn nếu mình sợ cái cơ thể mình yếu lại mình bệnh còn dữ nữa nó dễ tấn công mà bớt đi chơi thôi thế giờ mấy quán nhậu mấy quán karaoke dễ cũng là nhà quả báo rồi à, nhỏ gì <laughs> nhỏ gì nhung nhung gì đó thấy trên đó à, giờ nằm đóng trên giường đó anh chị cho em hỏi hồi nãy anh nói là những người mà bệnh tâm thần hay là bệnh trầm cảm là à. liên hệ đến cái bệnh căn hả những người à, người bệnh tâm thần á, là tùy á nó đa số là vậy nhưng mà khi mà bị như vậy đó uh, phải kiếm mấy ông thầy ngồi thiền giỏi đó thì cũng coi có có có dòng nào nó bu không còn nếu à, không á thì do bản thân người đó à, tinh thần yếu nhiều khi nó có nghiệp từng kiếp trước có gọi là, là à, nghiệp tiền kiếp đó. À, chứ còn đụng một chút mà cứ đưa cho nhà thương của Mỹ á nó cái cho uống thuốc là nó đâu biết gì mấy vụ này đâu rồi ừ, uống thuốc chừng thời gian là ghiền thuốc luôn chết luôn cả mỹ giờ nó còn chưa có rành mấy vụ này nữa mình hồi xưa cũng bị người ta nói hoài nói <laughs> thì, uh, cũng khó giải thích tại vì ai uống nước rồi đó hiểu biết nóng biết lạnh chứ còn gia đình ai ấy còn nhiều người á, thấy á, bị mấy cái tù Việt Nam giờ nó thư á, bự lên chết mấy cái đó thượng mỹ nó đâu hiểu mổ bụng ra đóng mấy tóc rồi chúng ta đó là làm được hết á thứ nhất đừng có để ai đụng tới người mình thứ hai không có bao giờ uống nước của ai và ăn đồ ăn của ai mời quay lưng ra nó bỏ ngồi chung bàn hay chứ quay lưng vô restroom nó bỏ vô ờ, mình không biết ở trên thế giới này á, người mà giỏi chỉ cần có cái hình với tên tuổi ngày sanh nó là nó có thể thừa được nhưng mà đó là nó năm ăn năm thua nếu mà mình mà người ta kiếm thầy giỏi là người đó bị mệt lại nó ít làm đó chỉ có một cái khi mà nắm được móng tay tóc với nó đụng tới người mình á đừng để cho ta làm gì đừng ăn uống đồ của ai hết cái bỏ vô nước rồi nhưng mà khi mình có là mình có thà chú lăng nghiêm á mấy cái đó không nhầm với lăng nghiêm tống rồi hết đọc ngày chừng ờ, khi mà bị ờ, đọc ngày chừng ờ, ba lần mỗi sáng đọc lăng nghiêm mấy đó đâu nhầm gì với lăng nghiêm đó chuyện nhỏ ừ. anh chị anh chị ơi cho em hỏi mình thờ bằng thờ ông địa chung với bằng thờ phật được không không địa nhỏ ông phật nhiều là phật thờ phật anh thờ chỗ khác địa em để trước cửa nhà để ổng giữ mấy dông đừng có đi là, vô nhà giỡn với con mình thôi chứ còn ờ, Phật thì mình thờ chỗ tu tập là khác yeah. Dạ. tại mục đích của ông là gì mục đích của ông là giữ mấy ờ, ma mà đi vòng vòng ngoài đường đó nhiều lắm con của mình mà mới hai ngày trước nó cứ bị xỉu hoài qua ngồi thấy có con đóng nít đi theo nói biết làm sao tự về mấy em gà trường học nghỉ nó rảnh nó chơi game ban đêm thì cái mấy nhông gom con mà mỹ á, nó cũng phái game vô kéo bạn cho nó chơi game thì cái làm cho nó không có ngủ được rồi cái tinh thần nó xuống khám bác sĩ hoài qua qua việc đuổi hết mang dông đi nít đó, nó cũng theo nít chơi nghe à, chơi game ban đêm khuya là cũng bị hết chị Kim Nguyên mong anh chị em về cũng chú ơi chú cho con hỏi là nếu mà mình mà mắc mắc tội á mà mình là ừ. mình uh, lại sám hối á, mà, mà con không được không con không đến chùa để lại sám hối được mà con lại sám hối ở nhà thì ừ. có được không ạ? Nó còn, còn quá tốt đâu có sao đâu vừa lại vừa khỏi phải đi chim tập thể thao lại lên lại xuống à lại à, với đạo Phật mà khi mình lại mình phải nhớ cái lỗi của mình làm nha chứ không phải lại để cái đầu lung bung à, khi mình nhớ thì mấy cái ờ, cái ờ, cái nó có cái chất hóa học trong người á thì lần sau mình mới tở còn mình chứ không lẽ mình lại rồi cái mai mình ờ, đi làm tiếp không có được thì nhà là cũng tốt không việc lại sống ở nhà không có người hỏi kim nguyên hỏi uh, chia sẻ một chút chú đại bi khi nào tụng đại bi á, tụng hoài khi mà thuộc lòng á, nó có một phút mà à, mình đọc nam mô nam mô cái đọc liên tục vậy khi lướt chữ là thuộc nhưng mà mấy vị đọc nhanh lắm là mấy vị à, hiểu mình hết chứ không phải mình đừng sợ mất chữ khi ra chữ từ chữ là dở rồi mà đọc lướt mà thuộc lòng còn nếu mà thuộc mà đọc lướt mà không thuộc lòng đâu có lướt được thì nó rất là lẹ rất là lẹ chừng phút biến không biết thì à, khi mình làm vậy cái tinh thần mình nó tập trung nó không có bị loãng nhiều thứ biêu bọt rồi đủ thứ rồi mấy con virus này nó cũng né mình đó. Ừ. Ừ, đọc học là lẻ cái gì khoa dở bà chú xứ có phải là đang chăm sóc cho miền Nam không chắc bà cũng là một trong những người mình không rành nhưng mà mình biết ở bển hiện giờ á, miền Nam á, trên núi Cấm á, là có hồn thiên sông núi Việt Nam có tất cả các chư thánh đang ở đó can miền nam có mấy ông rộng bển nữa rồi à, không biết bả chức gì mình không biết nha nhưng mà không phải một người nghe triệu triệu đông chứ không phải một người mà lo được cái miền nam đâu có đức thầy bển rồi đó ở bển á thì mới xây cái miếu trên đỉnh núi thờ ngọc hoàng thượng đế mà giờ cái à, mấy thằng mà giữ cái núi cấm tôi phường tôi công an á đòi ăn hối lộ bởi vì à, trời Phật xuống thế còn bị tụi nó đè đòi hối lộ nữa cho nên mấy cái tự còn nằm dưới chân núi tự nó lên núi được mà ta lên lại à, đỡ ngay à, giờ còn nằm ngay núi cấm tự bằng đồng cái này mình nói thêm hai uh, chục phút nữa thôi nha quý bà con đủ không nói nhiều cái này chỉ học hỏi thôi kỳ sao ờ, ảnh này viết sẵn câu hỏi đi thì cứ nói chứ còn ờ, đợi kiệt bỏ lên mấy cái ờ, mấy cái clip trên đó thì không có giờ để mà bị trả lời trên đó nó cũng tới nhị còn nói cái này thì ok mà tốt nhất tôi hỏi là dạ, nghe qua cái cậu bé từ hành tinh hỏa đến từ nước ở nước nga không những cái hiện tượng đó đều có thiệt hết thí dụ nó thí dụ nha mà lo là chế thét la chế xe cũng giống đó cái con người mình á à tuổi ấy lên nữa mấy vị nói mà tuổi giới ở đây nhiều lắm thì tất cả nó nằm trong dục giới khi mà nó mọi nó xuống trái đất này á, nó cũng mang cái thân người mình lên cho nên tuổi hành tinh và cử những cái hiện tượng đó là cũng là ấy đó. thì uh, có nó thiệt á thì tụi ờ, ngồi ngoài hành tinh nó đầu thai vô thân con người mình cũng nhiều nó có bốn loại người hành tinh đó có một loại người ờ, rất là ác nữa lâu lâu á cái trái đất này nó xào tới xào lui giống như mấy ờ, mấy chục ngàn năm á, giống lại rồi trở lại thời xưa lại rồi trở thời văn minh lại cho nên những cái khoa học á, lâu lâu ở trên á thiên ma nó cho xuống một chút xíu kỹ thuật cao cấp cái nó làm cho đóng mình chạy theo cái đó thì cái à, tức là lúc nào cũng đi ngược lại với Phật Phật muốn mình rất là tự nhiên trở lại thời tha xưa chừng à, à, không có không có xe cộ không có văn minh á, thì con người mình gần với Phật hơn mình càng gần với khoa học càng văn minh chừng nào con người mình càng xa Phật cho nên cái thời đại hiện tại nè nó ác nhiều là do do như vậy à, là tụi thiên ma là nó khoa học dữ lắm chị có thấy mấy thằng mà <laughs> học giỏi chừng nào á nó có biết lại phật không chỉ có người mình bình dân rồi em mà cũng bình thường rồi thằng nào muốn khoa học làm nói chuyện khoa học em ờ, làm chủ mở hãng điện tử mà đâu có vừa còn ờ, nhưng mà mình phải hiểu trên nên nói là con phải biết hết thì sau này mới dễ chứ còn mấy kỹ sư mấy kỹ sư mấy người đó nói chuyện mấy cái này nói à, quỷ không à, ờ, quỷ cho nó quỷ ngày mày bị nạn không biết sao mày chết không biết sao mình chết cái này nếu mình hiểu thêm á nó cũng giống như một cái uh, à, life saver cho mình biết thêm tốt chứ mình đừng có quá gì đó mà chạy theo cái đồng bóng mà bị người ta gạt nhất là đừng có mời mấy cái uh, nhỏ nào mà coi bói giỏi về nhà thì có, có giảng có nói ờ, thì có giải thích cái đó trên đó tụi nó nuông đóng mà về nhà cái nó gửi con nhỏ nhỏ vô góc ờ, giường của mình góc tủ của mình rồi cái con đó ngày nào cũng về tấu lại nó thì cái nó tới nó nói chúng ờ, sợ từ đó mình dính với cái hệ thống với nó cái nó thiếu tiền cái nó nó giả bộ nó gọi điện thoại nó ờ chuyện ngày mai bị gì mà đưa tiền cho nó xài né mấy cái đó Thôi. Nhà không người ở Để trống thì nên cúng giấy ông địa như thế nào <laughs> Thì Kim Nguyễn Thường á thì à, Thường á thì chị Kim Muôn địa về á Chị à, lấy rượu rửa ấm tắm ẩm cho sạch Rồi cúng rồi bắt đầu tượng mới có điển vô chứ còn ở ngoài đó nhiều tay chân bóc cũng dơ lắm Dạ. mỗi à, cái ông có cả mỗi một cái khu nhà có mỗi ông địa nhà chứ không phải một ông mà coi à, biết như nhà đâu không phải núi cũng vậy mỗi ông à. sơn thần ở một núi khác hết trơn nó nhiều lắm anh anh chị có cách nào mà đừng cho vong nó nhập vô cái người đó nữa không cái người người đó giống như là vong thích là nó vô à mấy cái vong nó thích là nó vô cái người đó có cách nào mình ngăn chặn đừng cho vong nó nhập nữa không nhiều khi ấy, người nhập nó vô là củ quyền hay là kiếp trước người đó mắc nợ vậy đó thì kiếm mấy ông thầy á, kêu dạ. kêu kêu người đó lại sám hối ờ, lại sám hối mà hoài thì tự nhiên dòng nó thấy mình à, hiền nó giống như đầu hàng đó, <laughs> nó chạy hiện tại cái người này là à, cổ quyền bị cổ quyền à, nhập vô đó tổ phụ nhập vô nhưng mà bây giờ ờ, ờ, nhiều khi nó là nó láo anh là ả là ờ, ba của anh anh cũng tin đó dòng nó láo ghê hồn anh đừng tin chỉ có mấy thầy người ta có nhận thông đấy người ta mới biết là thiệt dạ. giả thôi chứ không, cái, cái cái này cái người thầy đó cũng có nhận thông mà khi mà nói cho biết là cái đó là bị tổ phụ á uh, của quyền anh uh, cái này uh, anh uh, chỉ có đem Việt Nam hoặc kiếm mấy ông thầy là chùa nào mà mấy ông mà tu đàng hoàng á nha có yeah. Dạ. có giống như <laughs> bớt tiền bớt ấy hay là thì mấy ông có lực mấy ông trị được ok câu hỏi của anh Bình yeah. Dạ. Nguyễn anh với luật sư Hoàng Duy Hùng có bà con gì không sao giống hay là Phật mình không biết nha mình không có chính trị còn ông đó không chính trị mình à, làm à, đạo làm chùa làm đời để ờ, làm thợ tiện chứ mình không có phải luật sư mình thì à, chỉ nói lời thật chuyện thật mình kể lên chứ mình không nói là khách dở cái gì nó qua đời kia kia cũng bỏ mấy clip đó cho nên khi mấy ông thầy mà sau này mà có đem mình làm bia bắn đạn mình có bằng chứng ừ, cho nên ờ, mình biết vậy còn ổng giống mình á mình giống ổng cũng không biết à không có liên hệ gì hết á có hai ba người hỏi vậy đó nghe có một cái là mình ờ, yêu dân tộc mình Việt Nam còn ai mà, mà, mà vì lý do gì đó mà thôi không nhanh bàn cái vụ này ừ, hoàn toàn không giống nhau ừ. dạ anh kia ơi cho em hỏi câu nữa anh kia ơi dạ dạ em là thái ở Florida đó anh kia dạ, ờ, dạ chào anh thái dạ địa mà dạ dạ nếu mà mình thờ địa vậy là mình mua một ngày ở ngoài chợ mình về mình đặt lên mình thờ hay là sao à, anh anh tiền anh mua về anh lấy ruộng rửa ổng thì à, thưởng ổng dạ. nãy chuối à, vậy thôi để à, mời ông về đây ở trấn nhà tôi để cho vợ con tôi bớt quậy tôi dạ. <laughs> mấy ông ma bớt vô nhà rủ con tôi bắn game hôm qua tôi nói thiệt thằng con tôi nó, tôi tôi thứ thiệt mà nó còn dám vô rủ con tôi chơi bắn em nó vô nó chối dạ. nó nói à, tôi đâu có <laughs> làm gì đâu mày vô mày ngồi chơi game chung với nó có nghĩa là cái âm dương ngồi gần nhau là nó ngủ không có được đuổi nó đi rồi nó còn nói à, nó ở chỗ nào đó rồi tôi phải cho nó mớ bánh kẹo rồi mày đi làm ơn để con tao tại vì mình mà gần mấy cái này mình sống không có được nó cứ làm mình thức hoài à rồi mấy bà nhà giàu á ngủ không có được là vậy á tại vì à, tối ngày cứ đeo hột sòn rồi đó cái mấy ông ma nó cũng khóa hột sòn tại sống nó đâu có đâu ừ. bắt đầu à, mấy bả à, nó đeo về cứ nó lấy nó mượn nó đeo cho nên cả đêm mấy bà già vào không có ngủ được dạ em còn xin hỏi anh một câu nữa là khi mình lại sám hối đó rồi mình thay thế gia đình mình hay là con mình mình có thể mình lại sám hối với Phật với Bồ Tát mình đọc tên lên vậy có được không anh lại em nói sao lại dùm được anh không phải là coi như mọi người ai là tự sám hối của người đó thôi Cho đúng vậy tại vì anh em với thầy nói là mình có thể à, con mình lại không được thì mình lại sám hối dùng cho cha cho mẹ cho con cho vợ cho cái đó là anh khấn anh hồi hướng thì hồi hướng, à, hồi hướng. hướng thì được chứ còn người nào tội cả cả à, Phật mà chưa còn chưa có cứu nổi gia đình Phật người nào tội người đó gắng chịu dạ. gắng tự lại thôi dạ, dạ dạ em cảm ơn anh nhiều Dạ, và ờ, anh Kiệt đang hỏi là nếu mà thờ ông địa trên cao được không hay là phải là phải dưới đất? Trên cao là ông khoái nè, tại bữa thì nói chuyện ông ông nói kêu mọi người từ nay thờ trên cao đi. Tại thờ dưới á, nhiều lúc mình mặc củng á, hay là mình ô quế rồi á, ổng ngại lắm. Ừ, mình khum khum mình lại ổng à, cái củng mà. <laughs> thờ anh cao dễ. Yeah. Dạ. Ừ ông nói vậy á ông thích trên cao tại vì tạo nó không có biết cái gì mà chị nên nhớ nè, cái gì mà tốt tạo không có dạy mình nó chỉ dạy mình gán đọc kinh giống như kiểu giờ ở bển để cho mình đừng có chống nó thôi chứ còn rất là nhiều cái chuyện ở bển chị thấy đạo phật bên tàu á nó thờ ông địa rồi nó thờ luôn ông hoàng thượng đế rồi nó thờ hết còn bên mình á phật tử không có biết mấy vụ này tại vì Phật thì kêu mình buông hết cha mẹ thấy con khổ thì cho mình tiền cho mình ấy thì chỉ có uh, giống như uh, tạo nó khôn á ừ. rồi câu hỏi này mình còn 8 à, phút nữa thôi nha rồi ai có hỏi gì hỏi miền Tây khi nào nước trở lại Trung Quốc có tháo đập Việt đâm hay không chắc chắn nó phải tháo nhưng mà phải cho thời gian tại vì sau này Liên Hợp Quốc cũng bắt nó phải tháo 14 cái đập ở trên ờ, sông của anh ờ, Quỳnh Thanh Phong hỏi miền Tây tại vì cái này nếu không á, nguyên cái miền Nam mình tiêu tùng á Lê Thanh Lộc núi ờ, Kala cái Kailash ở Tây Tạng hay mã lập sơn ở à, lhasa hả không phải nói bên tây tạng nói núi tu vi là nằm ngoài không gian lớn dữ lắm phi thiện giờ đi chưa tới mà đâu phải bên tây tạng đâu rồi, ờ, nguyên lê cuối năm 2020 có thay đổi chế độ không chắc chắn sẽ thay đổi nếu không thay đổi sao mình sống nổi không thay đổi con virus này rồi thêm ờ, nhiều chuyện nữa là chiến tranh nữa thay đổi phải thay đổi mới sống còn bây giờ chỉ cần ờ, Việt Nam mình nè chỉ cần mà máy bay không bay vô bay ra rồi tiệm sáo rồi đóng hết chính phủ mình ờ, chắc phát sổ gạo cho ta đi sắp hàng ờ, lãnh như thời năm bảy tám nữa <laughs> phải thay đổi không có được vậy ừ, chắc chắn Thảo Phan có người ngoài hành tinh không? Có thế giới ngoài hành tinh. Chắc chắn luôn, có luôn. Bốn loại người hành tinh. Hồi xưa bốn năm năm trước mấy vị về nói hoài à. Có, chính phủ đều biết hết, có hết. Nhưng mà nó sẽ không có à, ăn hiếp mình nếu tự mình ờ, làm mấy cái gì mà quá đáng giống như là bom nguyên tử rồi vậy đó là nó sẽ ra tay đó nó đang sống chung mình đó có đó Vậy anh Kiệt có cái người nào họ ở dưới lòng đất không anh Kiệt? Nó hả? Nó bữa nào mình hỏi lại cũng rành mấy này. Nhưng mà chắc chắn cái gì cũng có hết, thế gian này gì cũng có hết. Anh Kiệt ơi, cho kính chào anh Kiệt cho cho cho hỏi rằng là yeah. Dạ. nếu mà bây giờ tình hình kinh tế mà nó như thế này, ví dụ như mình có tiền thay vì mình bỏ vào 401k đó thì anh có nên suggest là mình nên ví dụ mua vàng thay vì để tiền thành tiền riêng hay là như thế nào anh chị ở đâu thì chị ở nước nào vậy dạ em ở Cali ạ à, ở Nam Cali à vậy hả hiện giờ dạ. tốt nhất trong cái ờ, lúc này nè à, dạ. chị nhớ hồi năm 1940 41 miền Bắc nước Việt mình á bị Nhật dạ. nó đốt hết lúa gạo á chết đói á cái mấy à, mấy à, giống như hồi xưa kêu lấy gì ta điền chủ giàu rồi đó ngồi à, ừ. mặc đồ chỉnh trọng mà đói bụng có đoạn mà chết á à, thì có thể <laughs> mình sẽ chở đó bây giờ có tiền mua gạo ờ, để à, mớ tiền mặt nhà lỡ mà có chuyện gì chạy cũng mang tiền theo xài rồi mua vàng chị cứ bỏ nhà băng bình thường mỹ này không bị gì hết chị đừng lo mấy chuyện nó quá xa nhưng mà thủ thì thủ chút chút vậy thôi chứ còn chị mua vàng nhà dạ. mang cướp vô gõ đâu chị á không phải ý muốn nói rằng là thay vì tiền mình để tiền trong nhà băng không thí dụ mình có một số tiền nào đó mình để nhà băng không á, thì tiền nó vẫn vậy hay là mình nên mua vàng như là mình mua cái cái cốt mà nó vàng lên xuống hay không rành mấy vụ này á thì thường bây giờ mấy cái tuổi tài phiện á đó là thừa lúc này nó em giàu lắm hình như ờ, dạng về xuống không xuống mà nên mua đang xuống nó lên rồi lên lên nó lên đừng mua <laughs> lên đừng mua lên đừng mua đang lên đừng mua cái này nó nó nó chập chờn nhưng mà khi dạ. chiến tranh á bây giờ nó sẽ có, thường thường à, thường thường cái bụng đói hồi xưa đệ nhất thế chiến người ta đói người ta bắt đầu lên tới chiến tranh kinh tế lên tranh thứ hai à, đệ nhị thế chiến cũng vậy bây giờ thứ ba cũng sẽ vậy thì mỗi lần chiến tranh á, thì vàng rất là lên giá là ờ, tự vì cái đó là cái hiện hữu còn cái tờ giấy mà in hình của Mao Trạch Đông hay in hình Bác Hồ in hình là ông này ông kia nó chỉ là tờ giấy trong khi mỗi khi có chiến tranh đại nạn ừ. dạ dạ ok dạ cảm ơn anh dạ, lại hello hello anh kiệt dạ sao chị dạ, dạ cảm ơn anh kiệt thôi anh chị dạ hello anh kiệt à, anh cho hỏi là là gia đình em ở nha trang đó à, có thấy uh, China nhiều quá coi như giống như là nó chiếm hết nha trang rồi có khi nào bạn ờ, có thể về nước đó thì sao là, à, cái đó là cái đó là một cái à, gọi là nỗi nhục của mình sau này tất cả dạ. tất cả cái hệ thống đó, nếu Việt Nam nếu thay đổi hệ thống nhà băng mình làm một cái luật thôi mình nếu mình đuổi nó đi á, thì mang tính kỳ thị hay là sẽ, sẽ gây hận thù thêm nghìn năm thí dụ mình đổi một cái bộ luật về tài chính hay bộ luật về di trú à, giống như kiểu Mỹ nè là một cái ok uh, hệ thống nhà băng lại thì tất cả mọi thống đi theo mình theo mình theo bộ luật mình làm thì từ đó khi mà nó không có đứng tên chủ quyền trên đất thì nó phải đi về mình làm một bộ luật là giống như yeah. Dạ. người Hoa với à, như Mỹ vậy đó nó chỉ cho vô được mấy tháng là phải đi về xin lại Ờ, mình mình yeah. Dạ. sau này tất cả những chính phủ mới sẽ làm lại bộ luật hết thì mình sẽ thanh lọc hết những cái thành phần đó mà yeah. Ờ, dạ. rồi từ từ nước mình cũng về nước mình nước mình sau này nhờ yeah. Dạ. về điện tử giờ về bển đông thì sẽ mau vào chỉ có bây giờ mình chỉ ờ, cần điện tử dữ lắm để mà đưa đất nước lên dạ, dạ vâng cho em hỏi thêm anh anh cho em hỏi thêm một câu tại sao anh gần uh, à, cúp rồi đó yeah. Dạ. À, hồi, hồi hồi xưa cái thời 75 mươi là uh, gia đình à, của em là giống như là uh, bên phía mà chồng của bà chị á là có phần hùng ở trong em Việt Nam là uh, người ta cũng có một số nhà cũng nhiều á ở Đà Lạt và Nha Trang Sài Gòn thì có nhiều uh, phần đông họ bị chiếm hết thì sau này nó uh, có thể là mà nó được sơn lại cho mình không anh? mình cũng hy vọng đó đó, à, đó em biết phải hỏi chính cái, cái, cái, cái nhà mà ngay cái đường biển là có cái nhà biệt thự rất là lớn người ta cũng lấy luôn thường á nếu mà chỉ có người hôm nay em chỉ tầm bảy mất công mấy ông ghét em thì sau này dạ. cái gì nó cũng hơi giống bây giờ tại bây giờ á, là dạ. lực vua thua lại làng cái ông nào ở đó, đó ở à, bến ông nào cũng cần tiền á, cho nên ông nào cũng đói cũng đổ lộ hết thì sau này luật nào ra ừ. đó nó sẽ không có cái đó thì mọi chuyện nó sẽ thay đổi nhiều lắm chả câu hỏi cuối dạ. cùng là cái chị Trần Cẩm Văn hỏi sát người có sát người Trần có phải xuất phát từ dưỡng hay không một ngàn phần trăm không phải à, ông à, thuyết đê vinh là sai ông nói khỉ đồ đầu thai á à, cả mấy à, lâu nay là ông nói thì cuối cùng ông sai con người của mình á, từ cõi qua âm thiên xuống cõi trời xuống rồi à, mình có trí tuệ đồng hoàng khỉ là muôn đời nó là khỉ nó đâu có thể nào đi khum lưng nó đi đứng được đó là thuyết của những nhà bác học đã đã đã đã xác minh là đã sai rồi đó mình ở mình nó cõi trời xuống mà xuống đây mình phải biết khổ biết vật chất đồ biết nóng biết lạnh biết kiến cắn biết đau rồi thì mình mới biết sợ chứ về sướng quá đâu có ai chịu tu chị thật cái chảnh ngồi giảng pháp không ai nghe kìa hay là học uh, thêm ba câu hỏi nữa thôi nha em nghe dạ, nói dạ cho con hỏi là chú có thể nói về cái việc ờ, đầu thai và chuyển kiếp được không ạ đầu thai chuyển kiếp mà cái này cũng ấy thì uh, tùy nó cũng như thí dụ như uh, chị bị tội á thì chị phải đi xuống học khóa ở dưới địa ngục á mình dùng chữ học thôi nha chứ không phải dùng chữ bị đỏ thì xuống đó đó bị mấy ví ờ, dụ mấy người bị làm mấy chuyện dữ dằn á khi xuống đó xuống địa ngục xuống học ở dưới là cái gì lúc đó cái thần hồn á nó biết sợ rồi cắt lưỡi chảo dầu rồi có thiệt á nghe rồi sau cái khi mình chết rồi bị mấy quỷ nuốt vào bụng rồi cái mình chết chết xong một đống chết gì đó cái rồi ờ, ngày địa tạng á ổng thả một ngọn gió gọi là gió xảo phong cái người sống trở lại bởi vì trong kinh nói người mà có đại phước chỉ mong chết có một lần tức là xuống địa ngục chết một lần mình phải chết một ngàn lần ở dưới địa ngục chết đi sống lại để nó giống như nó làm cho mình à, lên thế gian đầu thai trở lại mình gặp những cái chuyện đó mình sợ mình không dám làm nữa thì à, đó trả lời câu chưa dạ, Hả? con cảm ơn chú ạ à. dạ có đi <laughs> có anh kiệt thôi dạ anh anh cho xin có biết có cách nào mà để liên lạc với anh riêng không tại mình có chuyện rất là quan trọng liên quan tới sự mà chữa chữa trị uh, coronavirus 19 đó anh anh và là mình có thể anh anh anh uh, anh ở đâu rồi nghĩa ở Orlando Florida anh uh, nghĩa có thể để số điện thoại uh, nếu mà anh rảnh sau khi conference chữa chữa trị anh dạ, là vâng người anh bác sĩ anh chữa trị hả Ok, số điện thoại của anh là 4470 407 407 968 968 thấy thấy số của anh mà. 968 ghi 968 ghi. Ờ gì để em gọi anh. Dạ vâng, khi mà conference call xong anh làm ơn, cảm ơn rất là quan trọng. À, nếu mà anh rảnh thì à, chữa, à, anh gọi cho nghĩa anh Dạ dạ. Có chị uh, Christine Tòng hỏi nên thờ Phật thích ca Phật A Di Đà quan âm như thế nào cho đúng tất cả các chư Phật không có bao giờ phân gì chứ miễn để làm sao cái tầm nhìn của mình đó, mình thấy được rồi à, vị nào mình thương nhất thì mình để à, dễ nhìn nhất à, thôi chứ mấy Phật không có tranh giành ai trước ai sau đâu ừ. à, à cao cao mà cao à, khỏi ngực mình nó nghe đừng có thấp ở dưới à, lai quần là được rồi Thảo Phan em nói khi trời mưa lớn nên <laughs> đem ông địa ra sân tắm cho ông à, bậy không phải ông đâu nó đeo ông lạnh ông giận đó chỉ lâu lâu quá giống như tết gì á cái mình à, lấy cái thao mình đổ rượu mình rửa ổng cho sạch thôi <laughs> không có chuyện tắm ổng nhưng mà vấn đề á mình mình trong gia đình mình á <laughs> em nói thiệt em em tiếp xúc nó vậy vì dạ em nói ờ, ổng uh, rất là vui ổng nói vậy nè thí dụ như uh, mấy cái chuyện tới gì giống như đời sống kìa đi kể trong cái clip nó toàn là kinh nghiệm đời sống giống như chuyện uh, phòng the của mình mình tưởng ông có thằng thông không biết à, ổng ổng không có dám vô chỗ nào mình cho ổng tới là ổng tới thôi rồi à, giống như mình à, à, ăn cơm thì nếu mình có đồ ngon á mình mời ổng một cái ổng cũng như người mình mình cứ nghĩ là ổng là người bạn với mình vậy đó rồi thứ nhất ổng thứ nhất ổng cũng là người thì mình ngửi ông ông vậy hai chồng mình mà chửi lộn gây lộn chị nghĩ ổng nghe không ổng nghe khi ông nghe làm sao ông buồn ông buồn làm sao ông bỏ đi ông bỏ đi là chị thờ cái tượng đất á rồi lúc đó còn mệt nữa cho nên khi thờ ổng á mình cũng lúc nào mình cũng tưởng tượng là ông sát bên mình bớt gây lộn bớt nói bậy nói vô liền đó ờ, thật á ừ xong nghe rồi cái gì hẹn uh, kỳ sau à, nhưng mà này em ngày đầu tiên cũng làm mấy này điện tử tùm lum đây vậy dạ cảm ơn xin chào à, dạ, đạo phật chào tất cả tôi dạ. muốn nói chuyện với anh vậy vấn đề tâm linh chút xíu được không anh Kiệt? Ok rồi anh là người cuối cùng luôn á nghe anh Tony rồi anh cứ nói. Dạ dạ, dạ tôi ở Fancy bé nha. Tôi dạ. nghe anh mấy ngày hôm nay nhưng mà tôi không liên lạc được anh. Tôi có thể nào liên lạc được anh vấn đề tâm linh tại vì tôi cũng nghe anh nãy giờ. À vậy là Phật em bắt là bạn em có 400 đệ tử phải kiếm cơm mỗi ngày thứ nhất thứ hai em có Thiên Long Sơn có chùa nữa nhưng mà nếu mà ấy có duyên á, thì em nói chuyện đây gì nếu không thì anh cứ ờ, bỏ comment lên trên mấy cái clip của em á thì em thấy hữu ích thì em trả lời chứ em cũng rất là bận ừ. còn mà em là em ấy rồi chắc 400 đệ tử em chết đói anh à em còn phải không đi đâu, tại vì tôi tôi cũng muốn tiếp sức với anh một cái vấn đề tâm linh thôi tại vì tôi cũng nghe ông bác sĩ gì ở dưới Florida nói chị bệnh virus đó thì à, ổng biết chị hả thật sự anh Bản Anh nhớ bất cứ một cái scandal nào khi mà người ta chụp vào cái phong trào mà ai cũng chú ý tới người ta cũng muốn nổi danh hay <laughs> muốn làm làm kia thì anh phải coi cho kỹ bởi vì thời đại này nó nhiều chuyện vàng thao lẫn lộn em bị chửi gần 40 năm á mà mà em ờ, thương người lắm mà em làm à, bao nhiêu chuyện mà cũng ta bây giờ cuối cùng có một số người bắt đầu hai năm trước ờ, lúc mà em kêu ta mua gạo anh có coi cái clip không À, là dữ dằn lắm mới dám nói ờ, cái giờ người ta bắt đầu tin tin thật sự dạ, à, dạ, mình khó giải thích em tôi cũng muốn chia sẻ với anh vấn tâm linh cũng như nãy em nói cái linh hồn nào mà ma nhập này kia nọ thì thật sự tôi ngồi thiền hay lâu lắm rồi tôi cũng đã trị mấy cái đó dễ dàng anh tôi chị hả anh chị hả dạ anh hay quá ta phải không vậy đâu mà, à, mà đừng chị nó tụi nó ờ, phe đảng dữ lắm anh mà ờ, anh mà đuổi nó đi được nó rủ mấy bạn dân chơi nó tới là anh chạy không kịp á nó cũng như người ở ừ, nó dữ em cũng ờ, cũng phải né nữa cũng nể nó ba bốn phần á thôi đừng đụng tới cái ừ. vụ này anh lo làm ăn bình thường ấy mục đích của em nói này là chấn an mọi người tại trên nói giờ này nhiều người không hiểu người Phật chỉ Lạc có ra đời không Phật A Di Đà có thiệt không cho thấy mấy ông thầy dạ. ông này nói kia ông nói kia em nói có thiệt rồi mới trên kia em chấn an để mà gán tu tập cũng bình thường hết dạ, ừ, chứ em không có phải là thầy pháp cũng không phải là thầy gì hết ừ. dạ, tôi chia sẻ nha một cái số này cũng như anh nói tất cả các đấng các vị bồ tát tất cả xuống đây họ không phải là trừ yêu diệt ma đâu ừ. hay ừ. là họ xuống can gián bất cứ điều gì đâu yeah. nhưng họ xuống đây với một nhiệm vụ của họ làm còn mình làm đó với khả năng của mình được học hỏi như thế nào thì mình chia sẻ với bà con thôi và đồng thời cái của mình có là không phải giống như mọi người nghĩ tại vì sao vậy bởi vì mọi người nghĩ muốn cái của mình nó trở thành cái của mọi người hoặc là mọi người muốn hiểu nhưng mà mọi người không tu tập thật sự anh nói cái đó tôi rất đồng ý cái tu tập là cái chính cái thiền định đúng đúng anh, ừ. anh thiền định là gì anh càng thiền giỏi anh anh càng tỉnh táo sáng suốt thì à, khi mình à, bắt đầu à, muốn làm ăn gì á thì mình biết là mình thắng thua chứ còn mà dạ. mình không có biết ngồi thiền á mình lúc mình bị stress rồi này kia mình hay làm sai á Ok, vậy là dạ. Phật hôm nay giao viên nói vậy mong anh chị ờ, có gì ờ, hẹn gặp ờ, kỳ sau nha. À, như là Phật chào tất cả. Dạ dạ dạ anh chào tất cả à, như là Phật. Dạ dạ. Đây không? Dạ bấm off off rồi rồi xong rồi. Off rồi. Dạ hết rồi. Cái này tắt làm sao?